từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc cao Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chủ tứ. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, dương liệu mộc, ngày nhâm ngọ, tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, dương liệu mộc, kỷ tuổi, bính tý, canh tý, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ, mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày ngọ, lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, xông với tý, hình ngọ, hình dậu hại xíu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn, tuổi sông trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sau thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sau ích hậu tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sau dân nhật, thời đức tốt mọi việc, sau thiên ân tốt mọi việc. Sau sáu trong ngày gồm có sau thiên lại, sáu mọi việc, sau tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sau lục bất thành, sáu đối với xây dựng,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 nhắc nhắc. Tử vi thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, dưới tác động của cục diện tương xung, người tuổi Tý cần chú ý những kẻ tiểu nhân nhăm nhe tìm cách hãm hại mình. Bản mệnh chớ nên tin theo lời dụ dỗ của bất cứ ai một cách quá dễ dàng, cho dù đó là người bạn quen biết. Đối với người làm lãnh đạo, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra các quyết sách, hạn chế làm việc theo cảm tính. Hãy thử lắng nghe quan điểm của cấp dưới, họ có thể đưa ra cho bạn những ý kiến đáng tham khảo đấy. Trong ngày cũng gặp thủy khắc hỏa, chuyện tình duyên của con giáp này cũng không được êm đềm. Bạn thường ra mệnh lệnh bắt nửa kia phải nghe theo. Điều đó khiến quan hệ của hai người ngày càng xa cách. Nửa kia có thể cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải chiều theo bạn mãi như vậy. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim,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 Nếu con giáp này vẫn tiếp tục cứng đầu, cứng cổ, bảo thủ trong suy nghĩ như vậy thì bạn không những khó có thể tiến bộ mà còn dễ vướng vào rắc rối mà không tìm ra cách giải quyết. Bản mệnh cần học cách bình tĩnh và khách quan khi đối diện với vấn đề. Trong ngày gặp hỏa sinh thổ, may mắn nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu. Đối phương có thể dành thời gian để lắng nghe những cảm xúc, suy nghĩ của bạn. Vì thế nếu gặp khúc mắc gì, đừng ngại ngần mà hãy tâm sự với đối phương nhé. Có thể bạn sẽ tìm thấy lối ra cho mình câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, dễ vướng vào rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, không nên nóng nảy với người khác. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh và khách quan khi đối diện với vấn đề. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, gia đình chính là điểm tựa vững chắc cho bạn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, nên tâm sự với người thân nhiều hơn,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 sự cố gắng từ trước đến nay đã đem lại cho bạn trái ngọt, bạn có thể yên tâm tận hưởng. Quý nhân còn có thể xuất hiện trong vận trình ngày hôm nay của tuổi dần để nâng đỡ bạn. Người trẻ tuổi được định hướng tương lai, trong khi đó, những người đã có công việc ổn định được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để khẳng định vị thế, vươn xa hơn trong tương lai. Trong ngày có mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có điểm sáng tích cực. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Bạn và người ấy có thể tìm thấy ở nhau nhiều điều đồng điệu, khiến mối quan hệ ấm lên nhanh chóng. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, gặt hái được những thành công đáng nể. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, bắt tay vào thực hiện kế hoạch đặt ra từ trước. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, gặp được đối tượng triển vọng. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim,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 do bạn phải đối đầu với cục diện ngọ mão tương phá, gây nhiều cản trở. Bản mệnh không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Điềm báo tử vi cho thấy, tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có, nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy. Ngày ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Mão đang có những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có cãi vã, giận hờn đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm lành, không ai còn hờn dỗi. Với người độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn. Nếu cảm thấy cô đơn, hãy về bên gia đình. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, cần hết sức thận trọng, chớ nên chủ quan trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ 7 này cho thấy, người tuổi Thìn được tỷ kiên hỗ trợ nên thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn động từ lâu. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này được mọi người ủng hộ nhiệt tình và ai cũng đánh giá cao năng lực của bạn. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng bạn chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo kẻo rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân hãm hại. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta, sẽ giúp bạn hạn chế được rất nhiều rắc rối không đáng có. Hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức của bạn đều sẽ được ghi nhận xứng đáng. Ngũ hành hỏa sinh thổ mang tới không ít tin vui cho đường tình duyên của những chú rồng. Bạn chẳng cần thể hiện quá nhiều, chỉ cần tự tin vào bản thân là đã khiến không ít ánh mắt chẳng thể rời khỏi bạn rồi. Hãy cứ là chính mình, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, được mọi người ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao năng lực. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo, kẻo rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, luôn giữ thái độ khiêm tốn,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 tam hội xuất hiện thúc đẩy vận trình, giúp người tuổi tỵ nhanh chóng bắt tay và thực hiện những kế hoạch đã đề ra từ trước. Hôm nay, bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Dù có gặp phải khó khăn cũng sẽ có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp bạn vượt qua. Ngày nay đối với người làm ăn, kinh doanh, có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị hoặc quen biết được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy tiếp tục cố gắng và nhanh chóng chấp lấy thời cơ, bạn có thể trở thành người đi tiên phong và kiếm được bộ tiền. Trong ngày có hỏa vượng, cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, được quý nhân chỉ đường dẫn lối,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 Tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy cục diện ngủ hành ngọ ngọ tự hình khiến luồng suy nghĩ của tuổi ngọ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc, khiến mọi thứ dễ bị trồng chéo, càng nóng vội xử lý, càng gây phản tác dụng. Chính bạn đang tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Đừng lúc nào cũng quá đặt nặng thành tích, có như vậy bạn mới hạn chế được không ít sai lầm đáng tiếc. Hãy tập suy nghĩ tích cực, nhìn xa trông rộng, đặc biệt là đường nghiêm trọng hóa vấn đề. Có những lúc sự việc hoàn toàn bình thường nhưng bạn lại nghĩ nó quá lên thành ra nghiêm trọng. Làm việc một mình cũng dễ khiến stress lắm đó, nên chủ động san sẻ với những người khác để cùng tìm cách giải quyết nhé. Ngày này gặp hỏa khí vượng, con giáp này trở nên nóng nảy với chính những người thân của mình. Có những nỗi bực dọc từ bên ngoài nhưng bạn lại mang về nhà và chút lên những người bên cạnh mình. Điều này khiến không khí gia đình nặng nề, gây ra vết thương lòng khó lành câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, suy nghĩ dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, đừng tự gây áp lực khi lúc nào cũng quá đặt nặng thành tích. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, học cách suy nghĩ tích cực, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nên chủ động san sẻ công việc với người khác để giảm stress. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 bạn nên tin tưởng hơn nữa vào chính bản thân mình bởi bạn cũng có những điểm mạnh mà không phải ai cũng sở hữu. Người tham gia học tập, thi cử cũng gặp được nhiều điều may mắn trong ngày hôm nay. Trải qua quá trình học tập, rèn luyện vất vả, cuối cùng thì bạn cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn đã đạt đến cái đích mà mình mong muốn. Trong ngày gặp được hỏa sinh thổ, bản mệnh được sống trong một gia đình đầm ấm, không cần phải quá lo lắng về chuyện tình cảm, Người ấy luôn sẵn sàng chia sẻ và thông cảm những khó khăn trong cuộc sống mà bạn gặp phải, đồng thời cổ vũ bạn vượt qua. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nhận được sự quan tâm của người thân trong nhà. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, yên ấm. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ,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 Tỷ kiên chiếu mệnh giúp người tuổi thân trở nên quyết tâm hơn khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bạn cần quan sát biến động xung quanh thường xuyên, đừng hành động một cách mù quáng. Một số người có thể vướng và tránh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn chớ nên đề cao quan điểm cá nhân mà hạ thấp ý kiến của người khác. Hãy thử bình tĩnh lắng nghe đối phương, có thể bạn sẽ tìm ra một hướng đi mới cho công việc của mình. Vận trình ngày mới gặp hỏa khắc kim, bạn cảm thấy lo lắng khi dạo gần đây tình cảm giữa hai người có dấu hiệu phai nhạt. Nếu như những lo lắng này không phải là vô căn cứ thì bạn cần tìm cách hàn gắn ngay. Hãy thử nói chuyện trực tiếp với người ấy xem sao nhé. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, nên chú ý đến các nguy cơ tiềm ẩn trong gia đình. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hãy quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ,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 ngày 25 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới gặp tiếp tài cản lối, người tuổi Dậu dễ bị cô lập với mọi người xung quanh, vì thế mà khi gặp phải khó khăn, bạn cũng chẳng tìm được người giúp đỡ. Trong ngày hôm nay, có lẽ bạn sẽ phải tự lực cánh sinh chứ không thể trông chờ vào bất cứ điều gì khác. Hãy tự cổ vũ bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, bởi càng than thân trách phận, công việc lại càng trở nên khó giải quyết. Hãy thử thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, có thể bạn sẽ tìm ra những giải pháp phù hợp hơn, tháo gỡ được những vướng mắc hiện tại. Ngày gặp hỏa khắc kim, mâu thuẫn giữa bạn và người ấy bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu muốn giải quyết êm xuôi thì lại cần đến sự cố gắng và nỗ lực rất lớn đến từ hai phía. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bản mệnh cần phải học cách bỏ qua những chuyện không đáng nói. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, hãy chú ý hơn đến cách hành xử của mình. Tử vi tuổi đinh dậu,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong ngày được cục diện ngủ hành tam hợp, dần ngọ Tuất phù trợ, người tuổi Tuất có một ngày xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Ngày này rất thích hợp cho những người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bản mệnh có sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý đối phương, nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Thêm sự hậu thuẫn của tỷ kiên chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của con giáp này đang có những bước tiến vững chắc. Tuy không tiến quá nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó, bạn không muốn mình nhanh vội rồi vất ngã. Ngày này với người tuổi tuất có ngũ hành tương sinh, tạo điều kiện để tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi khó khăn, tình yêu ngày càng bền chặt. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, việc xã giao thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy lòng người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, người làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng có nhiều lợi thế nhờ sự linh hoạt. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, đường công danh sự nghiệp có những bước tiến vững chắc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, thành công tuy đến chậm mà chắc, hài lòng với tình hình hiện tại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 người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta, thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự. Đây là một bộ mặt của xã hội, bạn không nên quá thất vọng vì điều này. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, bản mệnh tuổi hợi lại được thiên tài phù trợ. Bạn có thể phát tài dựa trên chính vận may của mình. Tuy nhiên, bạn không nên quá phụ thuộc vào điều này. Muốn trở thành người giàu có thực sự, bạn cần dựa vào sức lao động của chính mình. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không như ý. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu dạn nứt. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc,